Chào mọi người, quay lại kênh của mình Hôm nay thì à, mình có một số à, hai bốn sáu tám con máy ngang à, tám con máy ngang mini hai con máy ngang câu biển Và hai con máy đứng giới thiệu tới mọi người nhé <coughs> Đầu tiên Đầu tiên con này là Gì đây nhỉ? Daiwa Pro Shooter 2500 2500 Con này chạy ABS toàn thân kim loại máy rất là mượt nha mọi người khóa này khóa chữ cứng này đó khuyên ra cửa con đẹp gần đây về mọi người vệ sinh xíu nhá đó con này thì uh, máy đời mới sản xuất ở thái lan <coughs> sản xuất ở thái con này tải cả khoảng tầm uh, khoảng tầm uh, 4 kg nha mọi người khoảng tầm 3 kg rưỡi tới 4 kg con này dòng cối nông cược số 2 vô 200m cược số 3 vô 150m đây toàn thân của nó kim loại ok đây ngoại hình của nó thì như thế này đây Size thật của nó khoảng tầm 2.500, mỗi bình là 10 bình đồng. Ok. Máy rất mượt nha mọi người. Tất cả đều có thể đổ tay trái phải được hết. Con nào không được thì mình sẽ nói. Con này con số 1 600. 1 mình bán 600. 2 hai con này ờ, con ờ, cối nông mô bình tĩnh size thực là 5 ngàn nó là titan nốt Shimano EA Rod 5 ngàn cối nông mô bình tĩnh đây cối titan thân cặp à, cối carbon thân titan dòng cối nông cược số 2 vô 300m cược số 3 vô 200m đó chỗ ra cửa cũng còn đẹp nha mọi người đây chỗ cửa cũng còn đẹp này ngoại hình máy này thì còn đẹp ok vấn đề gì hết đây máy này thì dòng máy này rất là mượt sản xuất ở nhật thôi nha mọi người những con này thì chuyến câu súc câu biển <coughs> dòng này tải cả lớn nha mọi người máy rất là mượt khóa cứng ngắc này ok đây sản xuất ở Nhật con này con số 2 mình bán 350 2 350 rồi số 3 số 3 con này là Daiwa Miran Nire đây ST40 e Daiwa khuyên ra cửa bằng đá nha mọi người ở đây hiện tại nó đang có sẵn nhớ Còn đây có ghi này số 8 303 à, số 6 303 số 8 204 số 10 190 mét ngoại hình con này thì con đẹp nhưng phải chịu khó vệ sinh xíu nha mọi người xả cổ đang xíu này máy rất là mượt nha mọi người đây dòng cầu biển cầu đáy con này là con số 3 à, mình bán 600 con này sản xuất ở đâu nó ghi nơi sản xuất thì con này sử dụng thị trường nội địa Nhật rồi nha mọi người số 3 600 rồi số 4 số 4 con này Olympic này Olympic Made in Japan Stone 20S xạ cổ răng xíu con này rất là mượt ở nhà cổ đây này ngoài hình con này con rất là mới nha mọi người trong máy câu biển à Rồi ok con này thì là con số à, bốn mình bán bốn trăm rưỡi ngàn bốn trăm năm mươi nha mọi người con này nó ghi nó xuất xứ thì uh, sử dụng thị trường nội địa nhật rồi rồi tiếp đây qua chinu super Chino ss hai bôn bơ hai bi con này sản xuất ở nhật sản xuất ở Nhật nha mọi người cái tiếng kêu pẹt pẹt ở cái này này đó dạ cối ok đây khuyên đa cửa bằng đá sản xuất ở Nhật tay nụm gỗ này coi đây con số 5 mình bán hai trăm rưỡi nha 5 250 6 số 6 là con Olympic Midgate 150 này Japan này ok con này con số 6 à, mình bán một trăm rưỡi nha một trăm mươi số 7 Số 7 con này Shimano Club Demi 20R R. Con này thì ghi nó sản xuất sử dụng thị trường nội địa Nhật thôi nha mọi người. Đây. ok con này ờ, là con số à, mấy nhỉ số 7 số 7 mình bán một trăm rưỡi nha mọi người bảy một trăm rưỡi rồi con này con này thì có thể đổi tay trái phải nhé mọi người tay vô cự 240 con này là máy 5 à, con này đổ tay trái phải được con này sản xuất ở Nhật thôi tay vô một hãng của nội địa Nhật đây qua đây là tay phải này khóa này qua đây tay trái này đó khóa này thấy không ở đây đổ tay trái phải này ở đây đi tủ này đó ok <clears throat> con này máy năm đổi tay trái phải được con này con số uh, 8 mình bán 200 nha mọi người đây con số 8 mình bán 200 rồi số 9 số 9 con này là Shimano Spiso Titanos đá khóa này mở cối này ok ok ok đây con này cũng nghĩ đến sản xuất thì sử dụng thị trường nội địa nhật thôi nha mọi người con này con số 9 mình cũng bán là 250 ngàn 250 rồi số 10 số 10 con này là Pro X đó ok máy rất là mượt nha mọi người này chino đây con này có thể uh, mở cối được rồi rút ra rất là nhẹ nhàng nha mọi người bạc của nó bạc đồng thau này đó máy rất là mượt khuyên nó cửa bằng đá này ok con này á thì là cửa số 2 450m cửa số 3 100m này ratio của con này 6.1 chạy 24 bơ 2 bi 24 stick led à 4 stick led à, bạc tháo đây mọi người cái bạc tháo á đây nó chạy hai bạc tháo nha rồi con này con số 10 mình bán 350 nha số 10 350 rồi con số 10 cũng kết thúc video hôm nay của mình ai mua hàng thì mình là với số điện thoại ở trên tiêu đề mình không chủ hàng qua tin nhắn nha mọi người rồi cảm ơn mọi người nhiều